ở đây là một cái phễu sản phẩm này đó một cái phễu này sau sau này anh chị mà ví dụ là, là một số anh chị ở trong một gói coaching mình ấy, là mình sẽ giúp cho anh chị là hiểu sâu về cái phễu của mình nhé đầu tiên là gì lead magnet đây chị nhé là một cái mồi câu đúng không sau đó là sản phẩm đầu phễu sản phẩm giữ phễu và sản phẩm cuối phễu đấy ví dụ là mình à, hôm trước mình nói chuyện gì quyên mình chơi cho ông nhiều thống những phễu sản phẩm nhé à, ví dụ là cái phễu đây đầu tiên là gì là anh chị phải có cái màu cùng mối câu đúng không là gì lead magnet là một cái mồi nhé, thả mồi ra đó sau đó là gì là anh chị phải có sản phẩm đầu phễu này chị áp sale cho họ bán này sản phẩm và anh chị chăm sóc và họ anh chị bán hàng cho sản phẩm giữa phễu và sản phẩm cuối phễu là sản phẩm giá cao đúng không bây mình bán bán cái số gói sản phẩm gói cốt coaching đúng không là sản phẩm gì cuối phễu nhưng mà chưa phải cuối đâu chị nhá sau đó mình bán rất nhiều sản phẩm khác nữa đó thì cái nít magnet này là 2018 đổi trước nhất là những người làm kinh doanh online ta làm theo mô hình này nhưng mình thấy mô hình này bây giờ nó vẫn rất là hay đó nhiều người bỏ thôi nhưng người họ làm kiểu này nữa nhưng mình mình thế là mình vẫn làm anh chị nhé ví dụ là chị bấm vào một cái một câu một câu giống bình như này là bình có một cái một cái landing tặng sách cho chị đúng không một số chị đã gì đây bản đồ ghi đây ví dụ đây đây sách miễn phí đúng không sách miễn phí đây đấy thì đây gọi là một cái gì một cái squeeze anh chị nhé một squeeze đấy là gì để bình thu thập thông tin khách hàng đó khi họ bấm vào nhận sách miễn phí đúng không là nó sẽ nhảy xuống cái form này là vui lòng nhập thông tin để nhận sách miễn phí này họ nhập tên và email thế là gì mình sẽ lấy được thông tin của họ anh chị nhé đấy đây là một chiến lược về marketing thả mồi bắt bóng nhé thả mồi để chúng ta thì lấy được thông tin khách hàng thôi đó, mục đích như vậy hoặc chị vào website là phạm thanh bình trang chủ luôn này đấy trang chủ là có thì tặng sách luôn vào thấy thì tặng sách luôn này chỉ xem này nhận sách hàng tuần này thấy chưa thì đây gọi là gì chỗ này gọi, gọi là mình để một cái form này này là squeeze page chị nhá squeeze page hay gọi là list generation page chị nhá là để chúng ta gì thu thập thu thập cái thông tin khách hàng trước đó tức là gì đây là một quy trình 2018 đổi trước chúng ta làm theo quy trình này đó là anh chị phải gì tạo ra một landing page tặng quà trước giống bình ấy. đây này tặng quà trước này đó hay có tên là gì squeeze hoặc, hoặc là gì lead generation page anh chị nhé là để chúng ta lấy được gì lead lead là khách hàng đúng không lấy được thông tin khách hàng đó thì sau khi khách hàng họ để lại thông tin như này đúng không thì ngay lập tức à, mình sẽ làm một landing page bán hàng luôn bán hàng luôn này hay gọi là sell page đó thì ngày hôm nay mình hướng dẫn cho anh chị ở ở cái dạng đó là gì sell page là landing page bán hàng đấy anh chị có một sản phẩm đúng không với chị thủy bán cua là chúng ta gì chúng ta làm lên cái bán hàng luôn lý do như thế nào tại sao bảo thằng mình tại sao nó không làm cái squeeze này luôn rồi, sau đó nó chuyển lên lên page sell page này lý do là gì anh chị đã tạo được bốn nhóm khách hàng hôm trước mình dạy đúng không nhóm số 1 ở nhóm gì là khách hàng mục tiêu rồi nhóm số 2 là khách hàng tương tác với bài viết của anh chị và nhóm số 3 là khách hàng mua hàng và nhóm số 4 là khách hàng đã tương tác với bài viết quảng cáo của anh chị đúng không đấy thì anh chị chỉ chơi với mình là gì mục đích của ngày buổi học ngày hôm nay mình hướng dẫn chị làm gì landing page thôi bán hàng thôi chứ mình không dạy anh chị làm những bước này cái những bước này thì à, mình sẽ đào tạo cho một số học, ờ, học viên coaching như anh Hoàng nhé à, ờ, anh Hoàng cũng uh, sẽ sắp xếp nhé giờ này nhiều dự án quá sắp xếp là gặp riêng Hoàng buổi để hướng dẫn là mọi người xây theo quy trình gì bán hàng như này và số 3 đó là gì cái landing page chuyển đổi như chị nhé đó ví dụ một số là uh, họ bán việc bán một số cái sản phẩm hoặc là gì những bán những ờ, những sự kiện hội thảo đấy đặt vé ngay lên là gì chuyển đổi chị nhá nó bấm vào cái nút đặt vé ngay này và nút bấm này thì nó nhảy sang microphone để lấy thông tin khách hàng đấy, để đăng ký khóa học gì đó rồi đây là ba dạng của landing page phổ biến nhá và một là gì squeeze page squeeze page đó. hoặc là, gọi là lead duration page nhá là cái landing page chuyển đổi chị nhá chuyển đổi Ờ, landing page chuyển đổi thu thập thì cái này mình sẽ nói sau đó, ờ, chúng ta sẽ tập trung vào cái gì đó là landing page bán hàng thôi ờ, ở cái trang này họ làm rất là kỹ mình tính mình soạn bài giảng nhưng mà mình tìm hiểu thấy là cái trang này họ làm rất là tốt rồi họ, nói đúng ý của mình à, landing page bán hàng này mục tiêu là gì là thuyết phục khách hàng đưa ra quyết định mua hàng ngay trên landing page của mình đó là anh chị xem đúng không một số quảng cáo này một số quảng cáo là mình vừa bấm vào đấy đấy mục đích là gì như mình nói nhắc lại này mục đích của landing page là gì để khách hàng họ điền thông tin mua hàng ngay lập tức đây ví dụ đây đúng không đây là một landing page họ bán sản phẩm uh, à, chống bệnh xương khớp chẳng hạn này đó rồi khi mình, mình bấm tư vấn ngay chẳng hạn này nó nhảy ra một cái form như này gọi là pop up như này điền họ tên số điện thoại và bấm tư vấn đúng không là tự động nó sẽ lưu về cái Google Form đúng không đó nhưng mà cái cách này mình mình không dạy ở học phần này là mình dạy anh chị đó là gì theo kiểu hiện đại bây giờ nó bấm nút phát là gì là nhân viên tự động của anh chị chứ không phải là nhân viên bán hàng nhé là lấy được lấy được gì trả lời cho khách hàng luôn lập tức Đấy, bấm nút đúng không nó nhảy xong một cái fanpage chat meta chat của anh chị để nó tư vấn luôn chứ không phải theo dẫn đặt bấm bấm là ờ, tên số điện thoại nói thật với chị này nhá là khách hàng họ không rảnh đâu anh chị nhá họ họ tỏ ra rất nguy hiểm là họ tỏ ra rất bận rộn ở trên internet mà anh chị bấm đặt form này họ gì chẳng mẹ nó tại sao bắt mình gì bắt mình đặt tên rồi nhập số điện thoại nhập email làm chi bực qua thoát ra ngoài tại sao bấm nút nó chạy luôn đúng không mà chị phải gì mình dựa vào hành vi của khách hàng mình đo, đo lường thấy rồi đêm thức đêm mà chị mình nghiên cứu kỹ lắm hành vi khách hàng và mình hỏi rất nhiều khách hàng đã mua hàng à, tại sao chị mua hàng và chị bấm vào nó chat chị luôn hay quá thế trả lời nhanh quá đây là bấm rồi đặt tên rồi tư vấn mất thời gian đúng không nhiều khách hàng họ không biết uh, <laughs> đánh gì đánh chữ tiếng việt ở trên đây đâu ví nhá ở nhiều khách hàng họ gì họ chỉ biết là đánh bây giờ từ bình họ, họ ghi là binh thôi đúng không thùy thuy đấy họ không biết giấu đâu họ ghi như vậy thay vì giờ chúng ta thì à, bắt họ điền form như này chúng ta bấm là nút bấm nó chuyển sang gì chat máy bot luôn đấy, bot chat luôn đó, cho nó khỏe anh chị nhé đây là cái chiến lược của mình anh chị có thể học chỗ khác được nhưng mà mình cũng dạy ở ừ, không không dạy ở, ở học mình mình không dạy cái phần này không dạy điền form mà mình dạy anh chị đó là làm sao để khách hàng gì họ nhận được tin của chị nhanh nhất đó đây là kinh nghiệm của mình 2018 mình bị làm anh chị đúng không quảng cáo đấy không kịp trả lời cho khách hàng thế là gì hôm sau nó mua chỗ khác luôn đối thủ nó mua cho đối thủ luôn lập tức thì mất một khách hàng à, tiền quảng cáo mình đã bỏ rồi anh chị nhá đấy, một đơn đợt ngày xưa mình chạy là gì ba đến năm ngàn một tin nhắn thôi nhưng mà ba năm ngàn nó tiếc lắm chị ạ à? mất một khách hàng rồi họ mua chỗ khác nó rất là tiếc đó. cho anh chị chú ý cho làm sao để rút ngắn thời gian khách hàng nó bấm vào cái nút bấm này bấm phát nhảy chat luôn và chị hiểu cái này không anh hiểu bên bình số 2 nhé mình sẽ giải thích tờ cận kẽ cho chị hiểu nhé bấm số 2 cái bấm số 2 để mình biết thì chị đã hiểu phần này rất tuyệt vời đặc điểm này nội dung về sản phẩm tức là sao cái landing page là trình bày một sản phẩm anh chị nhé mà một số anh chị bảo anh Đình em bán rất nhiều sản phẩm em làm một landing page nó không được mỗi một sản phẩm là một landing page cho mình chị Thủy bán cua là một landing page bán cua bán tôm là một landing page bán tôm anh chị chị còn quà tặng thì các anh chị có áp bên dưới được đính kèm một đến biết được đúng không ví dụ là chị Thùy để mua ba ký cua tặng à, nửa ký tôm chẳng hạn đúng không thì làm được nhé đấy là quà tặng đấy thì cái cấu trúc như này là thông thường là có một cái tiêu đề này anh chị xem này mình sẽ phóng to màn hình ra nhé đây là họ làm rất là rõ rồi mình sẽ không phải à, phải soạn lại bài giảng lấy luôn của gì chỗ khác mình chia sẻ cho chị luôn rồi ôi chạy rồi mất tiêu rồi phóng nhỏ lại rồi đây đầu tiên cái này page là gì có một tiêu đề thu hút đúng không là thông thường là họ sẽ theo một cấu trúc đó là gì tiêu đề là tập trung vấn đề của khách hàng nó giống như bài viết quảng cáo mà chị tập trung vấn đề khách hàng số 2 là gì là vì thế cái lượng chuyển đổi cao nhất đó là gì mình hay kèm đính kèm video ở đây đó khách hàng họ hay tò mò gì có một đoạn video để giới thiệu sản phẩm của nó gì chia sẻ cái gì đó đấy thì ờ, đoạn văn giới thiệu những liệt kê mô tả về quyền lợi này hoặc là đoạn văn giới thiệu về những liệt kê mô tả về gì đây phương án giải quyết vấn đề đó thông thường mình sẽ để một cái video chỗ này ví dụ có một landing page mà chuyển đổi là ờ, tiền tỷ của mình bị làm cho hệ thống của phá chế nhá đây chị xem này có video luôn chị này có video luôn này đó và bên dưới là gì bí mật luôn này nói bí mật này bấm nút đăng ký đúng không rồi mình bấm nút đúng không bấm piu cái này à đây này giảm bấm là họ thấy hiện ra một cái pop up này giảm 30 phần trăm này hay quá này vân vân bấm đăng ký ngay này không có điền form về phía rồi đúng không chị không điền form gì hết đâu đó là nó chuyển về sang gì chat với mình chat luôn đó anh, anh chị thấy cái việc ờ, mà thay vì điền form là mình chuyển đến họ đến đến tin nhắn quảng cáo Facebook luôn bởi vì họ đang Facebook mà đúng không đang Facebook mà tại sao chúng ta không khai thác Facebook à, Facebook mấy bữa này sao ạ đợi xíu nhá nó nó sẽ nhảy nhá nó sẽ nhảy là do mạng của mình nó chưa được nhanh đó và tắt đi đã đúng không hiện tại đây là cái khóa học chưa trả lại được do đang dịch đúng không đấy thì thông thường mình sẽ để là gì còn mấy ngày mấy giờ mấy phút mấy giây đúng không để tăng cảm xúc khách hàng đó là gì hôm trước mình chia sẻ ở cái phần phần là gì phần viết bài quảng cáo ấy làm sao để khách hàng thì nó giới hạn lại anh chị nhé chỉ còn 9 nhé chín sản phẩm thôi hay trong kho chỉ còn ba sản phẩm thôi ở trên landing page nó vậy là chúng ta có phần giới hạn thời gian đúng không thời gian kia chỉ còn mấy giờ mới được ưu đãi 30 phần trăm phí như này đúng không anh chị chú ý nhé rồi lên page chuyển đổi chúng ta thì mình không dạy cái này dạy chị là tập trung vào cái sell page thôi là cái bán hàng tiếp theo đến phần cấu trúc của lên page này cấu trúc lên page trước khi vào phần cấu trúc mình sẽ sâu cho chị một số cái à, một cái dạng một số dạng đây có lên page dạng này chưa xem này đấy. <clears throat> siêu tầm đấy tức đêm thứ hôm để siêu tầm những cái lên viết họ làm hay đúng không đây là đây không phải là một website nhá đây là nó viết theo dạng gì storytelling là gì là kể câu chuyện đúng không chênh lệch hơn chục tuổi vợ chồng tôi vẫn hòa hợp trong chuyện ấy tất cả nhờ bí quyết này đấy yêu nhau hơn một năm nhưng chưa từng đi quá giới hạn khi về ở chung một nhà tôi mới tóa hỏa vì tôi 24 đang độ xuân thì có những ham muốn khao khát lửa tình mãnh liệt anh năm nay 35 tuổi có chỗ đứng trong xã hội kinh tế vững vàng à họ kể chuyện đấy thì có những khách hàng ấy họ chỉ vì họ đọc câu chuyện này thôi là gì họ khát khát khao họ mua hàng chị nhé mình nhớ là năm 2018 đúng không năm à, năm 2017 đấy là mình làm mình à, vẫn làm trong công ty của của Nhật Bản đấy Thế mình mình làm văn phòng ấy mình, mình ngồi mình đọc một quảng cáo là họ bán một sản phẩm là gì là trị viêm phế quản được đấy mình nghĩ mình bị viêm phế quản mãn tính ấy ho nhiều lắm chị ạ hoặc bị xoang hoặc biết là bị viêm xoang mãn tính tức là mình mình mình đọc mình cũng bấm vào một cái mẫu quảng cáo Facebook nhé sau đó mình chuyển sang đây Thế nó họ, họ chia sẻ có chuyện hay quá người rồi họ viết cái kiểu dạng câu chuyện nhé mình rất thích đọc những câu chuyện như vậy đó Rồi, kéo xuống tiếp này thấy chưa sáng sớm đã gì đã khoe cái một số bạn nam bỏng mắt là huy này huy thấy chưa thì hoàng đấy đó bây giờ đó toàn câu chuyện ở đêm hôm trước chồng tôi như lột xác mạnh bạo cuồng nhiệt họ bán sản phẩm là sâm kỳ vương cái sản phẩm này đang quảng cáo rất là mạnh này <laughs> hiệu quả bất ngờ sau một viên đầu tiên này thấy chưa <laughs> toàn thì lợi ích mới hiệu quả rồi rồi thấy chưa đây là gì lợi ích này kéo dài uh, ờ, 12 đến 48 giờ hàm lượng vân vân đấy là các báo nói về sản phẩm này Đó, báo chí dân trí nói này vân vân 24 giờ.com này Đó, khách hàng là phản hồi cái hàng này Đấy, thì landing page nó sẽ trình bày rõ ràng hơn anh chị nhé là thay vì gì anh chị viết nội dung ở bài quảng cáo thì để khách họ bấm vào landing page này ở trên landing page này anh chị đã bày bày binh bố trận sẵn rồi để khách hàng gì họ bấm mua hàng thôi này, có những video của bác sĩ này đó rồi có những KOL khác khác này vân vân đây họ giới hạn chương trình này chỉ còn 1 giờ 43 phút 34 giây nhập họ tên số điện thoại vẫn là form mình lại không thích rồi thấy chưa ui rồi má ơi có cái khăn không nhỉ <laughs> ờ, chú phần này phần này phần ảo này ảo tung chảo này thằng này, là bảo là mình cũng thích rồi đã làm làm làm thật luôn là anh chị cài một cái plugin ở là gì cài một cái plugin Facebook vào ấy ví dụ bình này mình có đây này ví dụ có một cái được cái nhận sách đâu nhỉ đây chấm à, sách miễn phí đây chị xem này cái thật như này nhá không phải giải nó đâu kéo xuống này đây này nó cho bình thử nghiệm này đây này cái bên thật nhá đây này đó cái bên thật này đây like bấm là người thật nhá khách hàng giờ tinh nhá này cái bên thật này hay quá đúng không nó chỉ phải cài một cái plugin này nữa đó đó hay quá này thế giờ đó họ bấm là ra gì ra đúng chính chủ luôn hay hà rồi họ tinh lắm cho nên bình không tức là cái dạng này dạng rất là hay rồi những cái phần phần này phần bình luận nó cho ảo như này khách hàng nó bấm không được này đó, hôm qua 19 giờ 7 phút vân vân cái này ảo hết nha họ làm ảo tung chảo hết đó, nhưng mà chúng ta làm làm thật anh chị nhé mình không làm ảo đâu làm thật sau này khách hàng họ mua hàng thấy là họ tự biết cảm nhận vào đây đúng không sau họ bấm vào post lên đó, 7 comment này vân vân phần anh chị hiểu không hiểu thì bấm số mấy đi số 3 cái đi bấm số 3 để mình biết phần này khó nhá đừng nhắc lại này phần này rất là khó mà để chị làm được một landing page anh chị phải có một cái thời gian luyện tập như châu bò luôn vì giờ mới vào vào như châu bò anh chị nhá, châu hơn cả bình luôn đấy đấy thì là bình vừa giải thích này bình vừa sâu gì sâu cái thực tế để chị xem để chị hiểu vấn đề là gì à cấu trúc landing page như vậy rồi đây là nói lý thuyết rất hay đúng không mà khi làm chỉ ui rồi làm thì mình biết được má ơi sao khó vậy có cách nào giúp giúp mình không việc khó thủ lao cao thì hãy nhớ là việc khó thủ lao cao là gì nhá đấy thì mình sẽ siêu tầm rất nhiều mẫu đồng y về đây rồi mở thử cái khác đi à, đồ dùng này à đúng rồi họ bán những sản phẩm gì theo theo theo những sản phẩm rất nhỏ nhé phụ kiện rồi một số cái rất nhỏ thôi cái gì họ bán được họ cho lên page họ chuyển đổi được nhá và bây giờ mình sẽ xem một cái sản phẩm nữa không châu hôm qua mình thấy đâu mà sản phẩm là sản phẩm gì ta ghế này gì đây bách hóa bảo thử cái gì đây à, chị xem là cái máy à, <laughs> máy mài dao u hay lắm chị ơi máy mài dao chị xem nhé ok mình gửi link tham khảo chị Hiên mình sẽ gửi hết link cho anh chị yên tâm rồi học đã tập trung anh chị ơi chưa học thì chị cứ bảo gửi rồi mình đang giảng mà để mình giảng xong thì mình sẽ gửi cho anh chị đây là lý, do mà anh chị không tập trung được đó, đó, là gì anh chị luôn luôn muốn nhận thôi không muốn lắng nghe đúng không bây giờ mình giảng anh chị cứ nghe đã đây anh chị xem họ bán một cái máy mài dao chị xem này bán dụng cụ nhà bếp ấy. cái gì cũng bán được hết bán thân bán đằng mà <laughs> bán dâm đã được nhá hôm, hôm trước mình nhớ mình đọc một quảng cáo là bán đúng rồi có bán nó làm đến cái nó bán luôn và đòi nợ nhá đòi nợ được <laughs> đòi nợ bằng gì landpage xíu mình sẽ sâu cái một cái landpage đòi nợ cho chị xem chị tin không hay lắm quảng cáo chuyển đổi cao ở <laughs> nợ bóc phốt đấy vui cực kỳ luôn làm hết mà mình ngồi mà anh chị cứ thuê anh chị muốn đòi nợ ai đúng không anh chị thuê mình mình làm lên cái đòi nợ cực cực siêu phẩm ok không không kể chuyện hài hài bây giờ trực thực tế luôn này đây là một landing page bán sản phẩm là cái phụ kiện nhà bếp một cái máy mài dao này đây là họ tối ưu cho cả mobile và họ tối ưu cho cả gì cả máy tính luôn đây chúng ta kéo xuống chúng ta xem này thấy chưa đầu tiên là xem ngay video để thấy được độ mài dao bá đạo sản phẩm họ kêu gọi hành động đúng không bấm xem ngay bấm xem này đó thấy chưa và sau đây là lý do tại sao bạn nên sở hữu ngay không gì biến tất cả các dạ, rồi lý do này lý do khiến lý do tại sao cái máy mài dao của tôi là như vậy rồi đấy nó, nó nói này để nhanh chóng bất kỳ ai cũng làm được được chưa ok là hãy quên đi những cách mài dao thủ công được chưa dùng uh, lưỡi mài dùng máy rồi dùng cái đá mài vân vân vào đây bấm vào đây vào đây vào đây là máy mài dao đa năng vân vân bí kíp ờ, toàn những gì tiêu đề khủng khiếp bí kíp mài dao sắc bén trong 10 giây anh chị thấy đâu thấy những cái tiêu đề gì rất là hay đúng không mình đọc mình hay quá mình đọc mình muốn mua anh chị ạ đó. Rồi nhỏ này vân vân này gì đấy rồi mà sắc này siêu bén là thông minh an toàn này nói <clears throat> tiếp theo này thông số kỹ thuật này, này. Đây, đây là gì tính năng đúng không thì tính năng kỹ thuật đấy chị ạ thông số đấy công nghệ Nhật Bản máu gì màu sắc trắng này nguồn điện này tốc độ quay rồi này họ để luôn cái thông, số để chúng ta tìm hiểu đối với những người nhóm gì DISC những nhóm xe mà họ quan tâm đến cả thông số ấy chị nhá những người nhóm C mà họ đọc lên page này họ bảo gì khoa học kỹ thuật đúng không người ta phải biết thông số nó như nào nhưng chẳng may mua về cháy thì sao đúng không nó không đúng thì sao bốn nghìn vòng trên phút thì cái bọn nhóm C nó ngồi nó nghĩ là bốn nghìn vòng trên phút nó tính ra là vận môn nhân xoắn vân vân tốc độ như vậy có tốt có nguy hiểm không đúng không nó ngồi tính như vậy đấy đây là chỗ này là nó phục vụ cho đội nhóm C này vậy nhá giới hạn anh chị này chỉ còn 12 máy thấy chưa sau anh chị phải làm những những động tác này cho mình này hôm nay giá, giá là 620.000 đồng và chỉ còn 279.000 đồng thôi à, mua hai sản phẩm giảm còn 450.000 đồng và mua ba sản phẩm chỉ còn 650.000 đồng thấy chưa nó bán combo chị ạ à? bán combo máy máy dao luôn Trời ơi, bán máy máy dao nó bán combo Đó, hay không mà upsell nó, đây là có, có thể là mình mua cho cả người thân chị Thùy ơi hay lắm hôm nay em mua ba sản phẩm đúng không rồi ừ, hay chị, ba chị mình góp chung cái tiền với nhau đi chị chị chị chị Quyên nó vậy đi mua ba sản phẩm chỉ còn sáu trăm rưỡi thôi còn nếu mua hai sản phẩm là bốn trăm rưỡi một sản phẩm là gì 279 ngàn Thế mua luôn đi Ôi có thời gian nó nhảy này chỉ còn 6 giờ 16 phút 9 giây hướng dẫn cách sử dụng này đây đội nhóm gì nhóm C nó cần cái này này cắm phích một bước một bước hai này hướng dẫn chúng ta luôn đúng không đó chị xem rất tuyệt vời khách hàng nói gì để là ảo tiếp này 10.379 bình luận là ảo tung chảo sai sự thật nhìn thấy biết không thích làm kiểu này những cái phần nội dung bên trên nó cực hay nó nó cực hay mà cái phần nội dung bên dưới gì lại bị ảo xíu nó phải có phải có đâu mẹ ơi nó ảo mẹ ơi bách hóa online bấm vào nó nhảy sang cái dụng cụ máy dao của nó này cái này ảo nhá võ thành phương đúng không ta huỳnh gì đây huỳnh thành mẫn <laughs> vợ là bảo rồi nó như một cười bấm vào nguyễn thị phương ra huỳnh thị mẫn rồi ờ, tiếp theo bấm thằng khác xem nào phạm thành trung xem đúng rồi trung không <laughs> lê tiến dũng à <laughs> Ôi, dùng vi ảo rồi cái này mình không thích kiểu này thì đúng rồi chị chị thủy nói là đang có ý tưởng bán bán tôm cua combo bán được chị nhá có cái này thôi bây giờ họ bày binh bố trận ấy gửi cho chị xem tham khảo này nó làm rất hay nó bán gì dụng cụ nhà bếp anh chị ạ bây giờ nó phải làm nó chỉnh chu này mình thích kiểu này thích những ai làm việc với mình kiểu này nó phải có lên lên page chuyển đổi đó cái xuống tiếp này chị xem này mừng sinh nhật ôi trời rồi hôm nay mình, mình sinh nhật ngày hôm nay 21 tháng 9 đúng không đến tuần sau mình bấm vào cũng mừng sinh nhật tuần sau nữa bấm vào mừng sinh nhật để cái chiều nhé cái chiều mình dậy rồi đúng không bấm mình sinh nhật cái chiều hôm mình dạy chị là làm nội dung đấy tứ đồ nội dung đấy à, anh chị ơi ngày mai là ngày gì sinh nhật sinh nhật của gì sinh nhật của công ty à, sinh nhật của em đúng không sinh, sinh nhật của bình đó thì tuần sau bình thì nói là à, hôm nay là sinh nhật của mình tiếp ngày nào sinh nhật đấy chị ạ thì để một cái chiêu đánh như tiềm thức khách hàng đó là gì à đang có chương trình ưu đãi giảm giảm ngay 340.000 đồng à, không mua thì gì mất cơ hội đúng không lại à, kéo xuống tiếp này chủ tịch à sự cam kết này thanh toán tận thanh toán khi nhận hàng này bảo hành và đổi trả tư vấn tận tâm giao toàn quốc chúc mừng sinh nhật cửa hàng <laughs> nhiều thêm biết xong cuối cùng đó là gì form bày binh bố trận anh chị xem này toàn ưu đãi ưu đãi khủng rồi nó làm gì rất là nhấp nháy nhấp nháy rất là đẹp mắt thì mình à, đảm cam kết chị là khách hàng nó bấm vào đây mà không mua cũng tiềm thức bảo thôi mua đi nó đang giảm mua đi mua đi mua đi anh chị hiểu không là nó thay cho gì anh chị dài mồm mà sell anh à nhỉ tên là sell dài mồm ra mình biết cái kiểu này sẽ bị sell dài mồm nói cả ngày từ sáng đến 10 từ 7 giờ sáng đến gì 12 giờ đêm 11 giờ đêm vẫn sell cho khách hàng mà nếu con đang lên page này anh chị gì sẽ ngậm được mồm mình vào rồi anh chị ghi từ khóa là gì có landing pet sẽ ngậm được mồm ngậm mồm tức là mình mình sẽ không phải sell nữa mình sẽ không phải nói landing pet mà gì nói nói dối nhiều quá tâm lý gì đây à rồi nói dối á nói dối thì bây giờ mình nói thật đi đây là một cái chiêu chiêu chiêu gì chiêu tâm lý chị nhá Đấy, những ai mà học cái phần phần gì phần cảm xúc khách hàng rồi đây là những chiêu tâm lý để khách hàng mua hàng đúng không thì sữa mình sẽ có một cái quy trình để để để gì để làm landing page nữa anh chị phải có những chiêu này nữa bổ sung một số chiêu này đó. Đó, chị Quyên yên tâm đi mắc hai từ của chị Quyên đúng không yên tâm học bình là một chiến lược khác nữa hay hơn cái này nữa đấy thì đây là những cái mình họ bán tất cả một thứ chị nhá ở xem một số khác nữa nó bán gì đây bút phong thủy rồi này họ ờ, xem à, một số anh một, một số chị sau này chị quyên bán sản phẩm làm đẹp đúng không giảm làm đẹp đây cho chị xem sản phẩm làm đẹp nhá chiêu thấy chưa nó đẹp mắt không nó cho cái phòng màu tím phụ nữ thích màu hường này mua một tặng một chỉ còn 450 000 đồng female thấy chưa chị nám này sữa ông chúa này gì vân vân này chị mụn này lột mặt này đó, các KOL này thấy chưa KOL này khách hay đây là khách hàng này đó chiều chiều rất là đẹp mắt đúng không bảy bình đối trận nguy hiểm không nút bấm này à, video này bị mất rồi này hỏng rồi này bọn này nó chưa sửa lại video này diễn viên Quỳnh Nga này à, review này thấy chưa KOL này vân vân nhiều KOL ghê nhỉ qua này <clears throat> thấy chưa bấm mua ngay này lại nhảy form họ tên nhập số điện thoại chọn sản phẩm này ai mới vào ta à administrator của anh này của ai ta không có nói tên mình mình mình không cho vào bởi vì xem lớp mình có mấy người vậy chị Thùy này chị Thùy rồi chị Quyên rồi này chị Tâm rồi này anh Hoàng rồi này Huy rồi này chị Hương rồi này chị Hiền rồi này còn ai mới vào nữa của chị Hiền à hai máy à chị Hiền ờ, ok cho chị hai máy luôn đấy anh chị đây là gì là cái quy trình họ làm nhá anh chị thấy rất là mắt đúng không mà lúc thực thi mới khó chị đây bình dạy là bình chia sẻ cho chị phần lý thuyết phần cơ bản phần chiến lược mà lúc thực thi cái này là ai làm ok bình hướng dẫn chị làm được những cái này không khó nha càng ngày càng khó đấy dạy quảng cáo bình càng càng, càng khó rồi chúng ta xem một sản phẩm khác nữa nha rồi chúng ta đi vào phần à, thực tế bút phong thủy này bách hóa gì đấy à đây máy mài rồi shopping gì đấy họ bán cả sản phẩm đây bán sản phẩm giá cao thì xem nhé sản phẩm giá cao là cái massage mười mấy triệu này 19 triệu này 20 triệu này thì những sản phẩm à, giá cao như này thông thường thì họ sẽ sử dụng KOL lớn <clears throat> đây là đàn trường này đúng không ca sĩ đàn trường này kéo xuống này đó Quang Thắng nói về cái sản phẩm này này về đàn trưởng đây tính năng lợi ích của gì ghế massage này đó các KOL nổi tiếng họ cho sản phẩm lên này à, ờ, đan trường làm thương hiệu cho sản phẩm này họ phải thuê KOL đan trường đối với anh chị anh chị không phải thuê nhá, là các KOL bây giờ ấy KOL bây giờ là gì là khách hàng họ cũng cũng sợ là anh chị ạ à? họ sợ là bởi vì vừa rồi báo chí nó dập một loạt đấy một số KOL nổi tiếng không vâng, là đưa cái giá giá trị sản phẩm nó lên, lên tốt thì trời cao chị ví dụ này chị nám đúng không hoặc là gì sản phẩm này chỉ tăng sức khỏe nó bảo chữa ung thư luôn ví dụ như vậy thì <laughs> là người dân họ mua hàng xong sử dụng sử dụng sản phẩm xong không đúng đúng như quảng cáo như người nổi tiếng nói họ với gì họ mới ngược lại và họ đã lừa đảo à cho nên bây giờ một số keo bị bóc phốt đấy đúng không bóc phốt là gì quảng cáo nó lố sản phẩm lên đó cái kêu quan trọng nhất đó chính là anh chị đúng không là là mình luôn khi làm việc với bình nhá mình không cần anh chị phải thuê KOL KOL đó là gì là của anh chị là bản thân anh chị luôn tại sao mình nói anh chị là phải làm cái landing fanpage thương hiệu cá nhân để quảng cáo đúng không đấy là trực tiếp chạy luôn là khách hàng họ mua hàng online này họ tin người bán chứ họ không tin sản phẩm đó. mà KOL sau này gì hệ thống lớn đúng không chạy quảng cáo nó đắt lắm chị nó cao lắm đồng ý là một số ngành làm đẹp đồ dùng đông y à đây câu chuyện rồi đúng không